con gái yêu quý của cha Hôm nay là một ngày thật đặc biệt Ngày mà cách đây tròn 13 năm Con gái của cha đã chào đời Thời gian trôi qua nhanh quá con ạ à. Giờ đây con đã trở thành thiếu nữ Là đứa con ngoan của bố mẹ Là trò giỏi của thầy cô Con có biết không đây là lần đầu tiên cha viết thư cho con. Cha cứ đắn đo vì e rằng còn quá sớm để gửi đến con những dòng chữ này. Cha dự định là nói với con khi con tròn 18 tuổi. Lúc đó, cánh cửa đại học đang mở rộng để chào đón con. Nhưng trái tim lại thúc giục bàn tay cha cầm bút. Hơn nữa, cha nghĩ hôm nay mới là ngày tốt nhất vì ngày hôm qua không bao giờ trở lại còn ngày mai thì chẳng ai biết được nó sẽ diễn ra như thế nào con ạ cha vẫn nhớ như in ngày đầu tiên được làm bố cha rất hạnh phúc cha thầm cảm ơn con đã ra đời vì nếu không cha sẽ không có được ngày đó lúc ấy cha cứ lúng ta lúng túng quay ra quay vào bối rối chẳng biết làm gì rồi ngày ngày bế con trên tay du lại lời du mà bà nội đã từng du cha từ còn thơ bé à, à, à, à, à ơi. À, à, à, à ơi. con ơi muốn nên thân người lắng tai nghe lấy à, những lời mẹ cha một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu à, mới là đạo con viết đến đây cảm xúc lại ùa về con ạ à. những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má của cha rồi những lời ru từ tận đáy lòng cha mong con nên người cha sẽ là cánh chim cho con bay thật xa mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực cha đã tự nhủ với mình rằng phải làm việc thật chăm chỉ hơn tiết kiệm hơn hy sinh những nhu cầu của bản thân để dành dụng chăm lo cho con nên người cha làm tất cả mọi việc miễn là có thu nhập hợp pháp con ạ. Cha bắt đầu tiết kiệm tiền mặt, nhưng đến nay cha vẫn chưa làm được là bao. Con gái yêu, con có biết không, tiền của cha nó không chịu nằm im một chỗ. Cám dỗ chi tiêu, rồi khi nhà có việc đột xuất, cha lại phải lấy ra để sử dụng. Không những thế, cha còn cánh cánh một nỗi lo rằng liệu cha có còn đủ sức hàng chục năm trời nữa để mà kiếm tiền chuẩn bị cho con bước vào cánh cửa đại học được hay không? Rồi cuộc sống, có nhiều điều không thể nói trước được con ạ. Cha khỏe mạnh là có đủ tiền lo cho con ăn học nên người. Nhưng những rủi ro trong cuộc sống mà cha luôn phải đối mặt đó chính là bệnh tật, tai nạn, thậm chí là bất sớm cha khỏe mạnh và có đủ tiền lo cho con ăn học lên người thì cũng muốn cho con biết rằng số tiền ấy cha đã tất chiêu gom góp từ khi con còn thơ dại. mọi thứ phải chuẩn bị thật chú đáo phải có kế hoạch lâu dài và cha sẽ thật hạnh phúc khi con học hành chăm chỉ vâng lời thầy cô là con ngoan trò giỏi cha sẽ càng hạnh phúc hơn khi con đủ 18 tuổi, cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học. Chạy ảo về nhà và khoe với cha rằng Cha ơi, con đã thi cử đỗ đạt. Lúc ấy, điều cha đằng đẵng mong chờ đã đến. Cha sẽ ôm lấy con và sung sướng cho con biết rằng cha đã có tiền vừa đủ để lo cho con ăn học hết những năm đại học nhưng phải thật tiết kiệm và chi tiêu hợp lý còn nhiều. Cha tin con sẽ là một sinh viên không chỉ chịu khó học tập, tự lập trong cuộc sống mà còn biết trân trọng những gì mà cha đã dành cho con. Vì thế, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của công ty Dai Chi Life Việt Nam mà cha tham gia là kế hoạch tài chính đảm bảo cho con học tập ở bậc đại học cha sẽ đều đặn tích lũy nó một cách có, kỷ luật nhất từ nay đến khi con 18 tuổi. Và điều đặc biệt là cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với cha đi chăng nữa thì số tiền mà cha muốn dành dụm cho con vẫn chắc chắn có được. Cha tin rằng sẽ đến ngày cha dắt tay con đến trường bằng đôi bàn tay cha đã đón con từ bác sĩ sản khoa. Con yêu còn nếu cha không có mặt ở trên đời này nữa thì cha vẫn luôn yên tâm rằng số tiền bảo hiểm mà cha đã tham gia với công ty bảo hiểm nhân thọ Dutchlife Việt Nam sẽ là cánh tay nối dài giúp cha đưa con đến cánh cửa thành công của cuộc đời cha yêu và thương con rất nhiều quý vị và các bạn thân mỗi người sẽ có cách khác nhau để thể hiện tình yêu thương với những đứa con của mình có người tặng cho con những món quà đắt đỏ như mua nhà mua xe mua trang sức vân vân và vân vân nhưng với tôi chỉ cần như vậy thôi ạ đây cũng là cách mà tôi dạy cho những đứa con của mình sống phải có trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội còn bạn thì sao? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.